À, khi các bạn đi à, đầu tư hay đi kinh doanh cái phân khúc mà thuê và cho thuê thì các bạn à, thường phải sẽ gặp phải những cái vấn đề mà việc mà mình lấy lại tiền cọc của chủ nhà tại vì cái thời gian mình thuê nó cũng khá là dài ha và cái số tiền mình đặt cọc cũng khá là lớn có thể là một hai tháng có khi là nhiều cái tài sản mà lớn quá họ sẽ yêu cầu mình đặt tới cái 3 tháng số tiền rất là lớn ha nên khi mà bạn phải uh, chuẩn bị làm sao để có thể mà mình có thể lấy lại được tiền trong cái thời gian mà sớm nhất và phải làm sao để cho chủ nhà không có trừ tiền của mình hay là ờ, việc bất cứ một cái lý do nào đó để trừ tiền ha thì ờ, sau đây là bốn cách bạn đều cần phải làm như sau cái điều thứ nhất đó là bạn phải ờ, thông báo cho chủ nhà cái thời hạn là bạn phải chấm dứt hợp đồng ha tại vì khi mà bạn à, ký hợp đồng mà ờ, thuê nhà đó thường ở trong hợp đồng thuê nhà nó sẽ có cái điều khoản mà là trước khi bạn trả nhà trước khi cái chấm dứt cái uh, thuê hợp đồng thuê nhà thì bạn phải thông báo cho chủ nhà một cái thời hạn khoảng là 15 tới 30 ngày chẳng hạn là tùy theo cái hợp đồng thì bạn phải cũng phải giữ đúng cái uh, cam kết đó bạn phải thông báo cho chủ nhà là tôi sẽ trả nhà vào ngày nào ngày nào đó khi mà chấm dứt cái hợp đồng này à, bạn phải uh, để họ, chủ nhà họ sẽ không có nêu lý do là tại vì bạn không thông báo họ không chuẩn bị kịp hay là họ uh, chưa tìm ra người thuê nhà thì lúc đó là mình sẽ uh, rất là phức tạp ha rồi cái điều thứ hai các bạn phải làm đó là bạn phải thanh toán tất cả các hóa đơn uh, liên quan đến căn nhà đó ví dụ như hóa đơn tiền điện tiền nước hóa đơn internet hay là nếu mà là bạn thuê một chuỗi các uh, căn hộ ha ở trong những cái tòa nhà thì ở đó nó còn còn những cái phí quản lý và những cái phí khác à, thì à, cái còn cái vấn đề thứ ba đó là bạn phải à, à, dọn dẹp sạch sẽ à, và tất cả những cái đồ dùng à, còn lại của bạn ở trong cái à, tòa nhà hoặc là trong cái căn hộ đó tại vì á, nếu mà bạn chưa dọn đi bạn vẫn còn để đó thì chủ nhà họ vẫn tính là bạn chưa trả nhà bạn vẫn còn để để đồ đạc đó và một số chủ nhà họ khó tính họ sẽ tính tiền à, tính cái số ngày mà bạn còn để đồ đạc đó hay và bạn trừ cái tiền cọc của bạn và sẽ làm kéo dài hơn cái việc mà thanh toán tiền cọc của bạn rồi cái điều cuối cùng đó là bạn phải trả nguyên hiện trạng à, ban đầu ha nên là khi mà bạn khi bạn à, mới đầu bạn à, nhận nhà thì à, bạn nên chụp hình tất cả những cái à, khung hình ghi lại à, cái nhà như thế nào ha vị trí bao gồm giường tủ hay là tất cả ừ, tủ lạnh hay tất cả mọi thứ nó như thế nào là vị trí nó ở đâu à, và khi mà Ờ, bạn chuẩn bị trả nhà thì bạn sẽ xem xét lại nó đã hoàn tất chưa và nếu mà ở trên tường nó có những cái ờ, ờ, lỗ đinh, đinh to hoặc là những cái kệ bạn đóng ở trên đó nó gây những cái cái bể hay là bị vỡ gì đó bạn thấy check lại ha và sơn phết lại nếu mà nó đã xuống cấp nhiều thì bạn sẽ sơn phết lại để cho mọi thứ nó uh, được hoàn toàn gần giống như là cái lúc mà bạn nhận nhà để chủ nhà không có lý do gì để mà có thể giữ tiền uh, cọc của bạn lại ha thì đó là bốn cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn à, để các bạn chuẩn bị khi mà bạn à, làm cái kênh mà thuê và cho thuê à, để chủ nhà họ sẽ ờ,